tàu chiến Mỹ, tàu kiểm ngư Việt Nam, tàu Hải Dương 4 xuất hiện gần nhau ở Biển Đông. Hình ảnh do Hải quân Mỹ công bố cho thấy tàu USS Gabriel Giffords và một tàu kiểm ngư Việt Nam đã cùng xuất hiện tại khu vực tàu khảo sát Trung Quốc hoạt động dưới sự hộ tống của một tàu hộ vệ tên lửa. Các hình ảnh được công bố ngày 2 tháng 7 cho thấy không chỉ có USS Gabriel Giffords xuất hiện gần tàu Trung Quốc ngày 4 tháng 7 tại một khu vực không xác định trên Biển Đông. Một bức ảnh toàn cảnh được chụp từ trên cao cho thấy có 4 tàu trong vụ việc, ngoài tàu chiến Mỹ còn có một tàu kiểm ngư của Việt Nam và hai tàu Trung Quốc, trong đó có một tàu hộ vệ tên lửa. Các bức không ảnh do Mỹ công bố cho thấy một tàu kiểm ngư Việt Nam không rõ số hiệu thuộc lớp tàu tuần tra KN750 dường như đã có cơ động chắn ngang đường tàu Trung Quốc có thể tiến tới. Ít nhất, hai hình ảnh được chụp từ trực thăng hoặc thiết bị bay không người lái của USS Gabriel Giffords cho thấy có vẻ như tàu tuần tra của Việt Nam đã bám đuổi tàu Trung Quốc trước khi tàu Mỹ xuất hiện. Dựa trên vệt nước trên mặt biển, USS Gabriel Giffords dường như đã tăng tốc và cắt ngang đội hình của tàu Trung Quốc trước khi so kè với tàu Hải Dương 4. Một hình ảnh khác cho thấy tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Trung Quốc đã di chuyển sau hành động của tàu Mỹ. Dữ liệu hàng hải trên trang Marine Traffic cho thấy tàu khảo sát của Trung Quốc đã chuyển hướng khỏi khu vực và tăng tốc về phía Bắc chỉ một ngày sau sự việc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa đưa ra bình luận. Đây không phải là lần đầu tiên tàu khảo sát Trung Quốc tiến xuống Biển Đông. Giới học giả nhận định, không chỉ khảo sát dầu khí, các tàu khảo sát của Trung Quốc còn tranh thủ vẽ bản đồ đáy biển cho tàu ngầm hoạt động. Một số thông tin trên báo quốc tế nói Hải Dương 4 đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 2 tháng 7, khi được hỏi về hoạt động của tàu Hải Dương 4 của Trung Quốc trên Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh – chúng tôi cho rằng các hoạt động thăm dò, khảo sát phải có sự đồng ý của Việt Nam, phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, tức là UNCLOS năm 1982. Việc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và UNCLOS năm 1982 có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực Biển Đông, trong khu vực cũng như trên thế giới. Hải quân Mỹ xác nhận USS Gabriel Giffords đã hoạt động gần tàu khảo sát của Hải Dương 4 Trung Quốc trên Biển Đông từ ngày 1 tháng 7. Con tàu đang trong giai đoạn triển khai luân phiên tới khu vực nhằm tăng cường các tương tác giữa Mỹ với đối tác và phục vụ như một lực lượng sẵn sàng phản ứng nhanh. USS Gabriel Giffords thuộc lớp tàu Independence và là tàu chiến đấu ven bờ đầu tiên được trang bị tên lửa chống hạm. Khác với các tàu khu trục, thiết kế của các tàu thuộc lớp Independence cho phép chúng cơ động nhanh nhẹn tại các vùng nước nông trên Biển Đông. Truyền thông nhà nước và các học giả Trung Quốc đã chỉ trích tàu chiến Mỹ gây hấn trên Biển Đông, cáo buộc Washington đang áp đặt tiêu chuẩn kép với Bắc Kinh. Lầu Năm Góc lên án Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa. Rạng sáng ngày 3 tháng 7 giờ Việt Nam, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phát đi thông cáo lên án cuộc tập trận 5 ngày của Trung Quốc ở phía bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Thông cáo nhấn mạnh hành động của Trung Quốc đang làm mất ổn định hơn nửa Biển Đông và vi phạm cam kết của các bên trong tuyên bố năm 2002 về ứng xử của các bên ở Biển Đông, tức là DOC. Lầu Năm Góc khẳng định những hành động của Trung Quốc đang trái ngược với tầm nhìn của Mỹ về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong đó, tất cả các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều được đảm bảo chủ quyền, không bị cưỡng ép và có quyền theo đuổi phát triển kinh tế phù hợp với các quy tắc và luật pháp quốc tế. Thông cáo kết thúc bằng lời cảnh báo Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi các động thái của Trung Quốc với mong muốn Bắc Kinh sẽ giảm quân sự hóa và cưỡng ép các bên ở Biển Đông. Chuyên gia Trung Quốc, tư tưởng độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh đã lỗi thời. Tư tưởng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc đã không còn phù hợp và thậm chí là lỗi thời trong hoàn cảnh mới, một số chuyên gia nhận xét. Zhang Shi, chuyên gia nghiên cứu Biển Đông thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc kể lại, tình hình căng thẳng gia tăng vào năm 2013, khi Trung Quốc bắt đầu triển khai kế hoạch xây dựng bồi đắp phi pháp các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Tôi đã sốc khi nhìn thấy máy bay Trung Quốc hạ cánh trên đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam – Cách đây vài năm, tôi từng đi qua nơi này. Khi đó, nó là một bãi đá nổi tự nhiên trên mặt biển, chuyên gia San chia sẻ. Trung Quốc đã tôn tạo trái phép đá chữ thập của Việt Nam thành đảo nhân tạo và xây dựng đường băng dài 3 cây số. Tại các đảo nhân tạo ở Trường Sa, Trung Quốc còn cho xây dựng trạm quan sát thời tiết, bệnh viện, hệ thống radar, các tòa nhà phục vụ cho mục đích dân sự hoặc quân sự. Một nguồn tin của quân sự Trung Quốc cho biết, Đường băng mới được xây dựng ở đá chữ thập hầu như không được sử dụng. Mỗi tuần chỉ có một lần hạ cánh và cất cánh của máy bay vận tải quân sự với nhiệm vụ tiếp tế hoạt động ở đường băng này. Sự hiện diện của các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng khiến các nước trong khu vực Biển Đông vô cùng bất mãn. Các chuyên gia nhận định đây là hành động nhằm củng cố yêu sách đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Bắc Kinh âm mưu độc chiếm Biển Đông với yêu sách đường lưỡi bò, tuyên bố chủ quyền tới hơn 80% diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế và các nước xung quanh như Việt Nam, Malaysia, Brunei, Philippines và Indonesia. Mỹ và các nước châu Âu cũng nhiều lần chỉ trích chính sách bành trướng hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Mặc dù Trung Quốc nhiều lần tuyên bố rằng việc xây dựng tôn tạo trái phép các đảo nhân tạo ở Biển Đông là nhằm phục vụ cho lợi ích của tất cả các quốc gia cùng khu vực, thậm chí là cho quốc tế, song chẳng mấy ai tin. Jan Minlian, giáo sư chuyên nghiên cứu về Biển Đông tại Đại học Tế Nam Quảng Châu cho rằng, những dịch vụ công cộng mà Trung Quốc cung cấp cho cộng đồng quốc tế ở Biển Đông là rất hạn chế. Trong khi đó, các đảo nhân tạo trái phép dường như giống như một căn cứ giúp ngư dân tàu hải cảnh Trung Quốc quấy phá tàu của nhiều nước láng giềng. Hôm ngày 10 tháng 6, khi đang di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, tàu cá Việt Nam mang số hiệu QN 96416TS đã bị một cano Trung Quốc chèn ép gây sóng lớn khiến 16 ngư dân rơi xuống biển. Trước đó, vào đầu tháng 4, tàu cá Việt Nam cũng bị tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm chìm. Indonesia cũng nhiều lần cáo buộc tàu đánh cá, tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế có hành vi khiêu khích. Những tranh chấp gần đây là kết quả của tư tưởng coi Biển Đông là lợi ích độc quyền không cần chia sẻ của Bắc Kinh. Quan điểm này đã rất lỗi thời, ông Jan Milian nhận xét. Theo ông Jan Mindian, Trung Quốc cần phải thay đổi tư tưởng hợp tác với các nước trong khu vực, cùng chia sẻ tài nguyên Biển Đông để duy trì hòa bình, ổn định lâu dài. Đồng ừ. quan điểm trên, ông Romel Banlaoy, Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu An ninh và Tình báo Philippines cho rằng, Trung Quốc nên tôn trọng và cởi mở hơn với các nước có quyền lợi hợp pháp ở Biển Đông. Các nước trong khu vực ở Biển Đông cần hợp tác vì sự phát triển chung để mang lại lợi ích cho người dân, ông Romel Banlaoy chia sẻ. Liên quan tới thông tin tàu thăm dò Hải dương 4 của Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cũng khẳng định các hoạt động thăm dò, khảo sát và nghiên cứu khoa học tại các vùng biển của Việt Nam được xác định theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 thì phải được sự đồng ý của Việt Nam theo đúng quy định của Công ước này.